trận đấu sớm của đi vòng 26 nha anh thì ờ, hiện tại anh em cũng thấy trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh thì Newcastle đang đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và có 44 điểm sau 25 vòng đấu, đang kém vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng hai ờ, hai trận nha anh em, đang kém vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng hai trận đó là Tottenham thì ờ, kém hai trận nhưng mà chỉ cách biệt là 4 điểm. Nếu mà Newcastle toàn là an lấy lại phong độ thì Newcastle thắng trong hai trận liền trong được 6 điểm là Newcastle sẽ vươn lên vị trí là 50 điểm thì Newcastle sẽ có cái vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và mùa sau Newcastle sẽ có một cái vé tham dự cúp C1 nha anh em. Thì mình sẽ tiến vào cái đội hình Nottingham Forest thì anh em thấy Nottingham Forest đang đứng vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng và có 26 điểm sau 26 vòng đấu và đang âm 26 bàn. Thì anh em thấy Nottingham Forest cái tuy cái mùa này mới lên hạng nhưng mà Nottingham Forest đang đứng được cái vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng là anh em thấy Nottingham Forest nó cũng có cái phong độ cũng tốt rồi nha anh em thì đang đứng cao hơn Everton nè, Leicester City, West Ham thì đang cách cái vị trí đèn đỏ tới ba bậc thì um, Nottingham Forest đang được giữ được cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng. Nếu mà Nottingham Forest không thể thắng trong những trận gần đây nữa thì Nottingham Forest sẽ có thể xuống cái vị trí đèn đỏ nha nè. Thì anh em thấy Nottingham Forest đang có 26 điểm nhưng vị trí đèn đỏ đang có 24 25 điểm thì tình hình này sẽ Nottingham Forest sẽ có một cái nguy cơ là tụt xuống cái bảng um, vị trí đèn đỏ để rớt xuống vị trí à, hạng nhất Anh lợi nha anh em thì Nottingham Forest phải ráng chơi trong những trận gần đây nhất. Thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy thành tích gần nhất của bên phía Nottingham Forest nè là đội chủ nhà. Thì Nottingham Forest trong 5 trận gần nhất thì Nottingham Forest đã thua hết 3 trận và chỉ để hòa trước hai trận trước Everton và trước Man City thì cái phong độ 5 trận gần nhất của Nottingham Forest thì Nottingham Forest đang có một cái phong độ rất là không được tốt nha anh em à, anh em thấy trong năm trận gần nhất khi Nottingham Forest toàn thua và hòa và tới um, Everton Everton trong cái mùa này Everton đang có một cái um, phong độ không tốt nhưng mà Nottingham Forest đá trên sân nhà của mình nhưng để hòa trước Everton thì cái phong độ của Nottingham Forest cũng đang không tốt cho mấy. Mình tiến về cái phần thành tích của bên phía Newcastle thì Newcastle anh em thấy trong 5 trận gần nhất Newcastle chỉ thắng được đúng một trận trước Wolverhampton nhưng mà anh em thấy trong 3 trận thua đó Nottingham Forest đã thua những cái đội bóng nào thì anh em thấy Newcastle đã để thua trước Man City trên sân nhà của Man City với cái tỷ số là 2-0 thì anh em thấy Man City đang đứng vị trí thứ mấy trên bảng xếp hạng và Man City mạnh cỡ nào đối với Newcastle còn trận trước đó nữa thì Newcastle thua trước MU thì anh em thấy MU này có cái phong độ như thế nào nhưng mà MU đang chơi trên sân nhà nữa thì anh em biết à, Newcastle chỉ không có tầm với đối với um, à, à, MU nha anh em thì trước đó nữa trận thua trước đó nữa thì Newcastle để thua trước Liverpool thì anh em thấy trong ba trận thua gần nhất của Newcastle toàn thua những ông lớn chứ chưa bất kỳ ông nhỏ nào mà Newcastle ngán hết giống như anh em thấy trận rồi Newcastle gặp tên trên sân nhà Newcastle đã giả cho tên với cái tỷ số là 2-1 thì anh em thấy đẳng cấp của thằng Newcastle vẫn đang có nha thì mình sẽ tiến vào cái phần lịch sử đối đầu của hai đội thì anh em cũng thấy trong cái lịch sử đối đầu gần nhất á, nếu mà tính theo gần nhất thôi là Newcastle thắng Nottingham Forest trên cái lượt đi của ngoại hạng Anh á trên sân nhà của Newcastle á, thì nó Newcastle thắng Nottingham Forest với cái tỷ số là 2-0 thì cái lúc đó là Newcastle đang lên chân trong cái mùa giải này luôn nha anh em thì mình khẳng định mạnh với anh em là Newcastle trong mùa giải này là Newcastle đang có một cái phong độ rất là tốt cho nhờ sự đầu tư của những đại gia Ả Rập nha anh em thì anh em thấy trước đó 2018 2017 thì lúc đó Newcastle chưa có một sự đầu tư của ai thì um, Newcastle có một cái phong độ không bao giờ được tốt thì anh em thấy để thua Nottingham Forest 3-1 là thua 3-2 nè anh em thấy chưa đó đó là lúc Newcastle chưa có một sự đầu tư và chưa có một sự góp mặt của những cầu thủ trẻ. Hiện tại bây giờ Newcastle đang có sự góp mặt của những cầu thủ trẻ thì Newcastle đang có một cái tầm cao mới nha anh em, đang có một cái tầm cao mới thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có một cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần à, tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra nha thì nhà cái đưa ra cái mã kèo trong cái trận này á, là đội chủ đội, đội sân khách nha anh em đội sân khách là Newcastle sân khách là Away nha thì Newcastle đang chấp với mã kèo là 0,75 và tài xỉu 2,5 thì cái trận này anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu đây mình sẽ tiến vào cái lịch sử đối đầu của hai này trong những trận gần nhất thì trong 4 trận gần nhất hai thằng này gặp nhau ít nhất là 4 bàn thắng trước đó 4 bàn thắng 5 bàn thắng thì hai anh em thấy hai thằng này gặp nhau tỷ lệ nó ra tài rất là cao trong 4 trận mà đã ra tài hết 3 trận thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo nha anh em thì anh em thấy nếu mà cái phong độ của thằng Newcastle hiện tại thì thằng Nottingham Forest không có cửa đi với thằng Newcastle nha anh em thì bởi vậy mình cho tất cả anh em một cái mã kèo đó là cái mã kèo trên Newcastle chấp 0.75 nếu mà anh em có chơi trang giống như mình thì anh em có thể chờ kèo tuột xuống 0.5 anh em vào kèo thì tỷ lệ anh em thắng trọn kèo nó sẽ cao hơn nha còn anh em nào mà chơi ngoài á thì anh em cứ vào từ đầu anh em vào 0.75 anh em ăn được nửa kèo nhưng mà kèo tài kèo tài anh em vào cái tài 2.5 cho mình thì mình dự đoán tỷ số trận này sẽ là 2-1 nha anh em thì à, mình dự đoán cái trận này sẽ là hai một còn hiệp 1 cái kèo hiệp 1 á thì tài xỉu á, mình sẽ chờ có cái đội hình chính thức và cứ tới khi bóng lăn mình sẽ cập nhật cái kèo tài xỉu lên nhóm cho tất cả anh em còn bây giờ mình chỉ đưa kèo trước cho tất cả anh em là hiệp 1 anh em cứ nằm Newcastle chấp 0,25 mạnh tay cho mình thì mình sẽ dự đoán cho tất cả anh em là Newcastle sẽ ăn một trái trong hiệp 1 và qua hiệp 2 qua hiệp 2 Newcastle sẽ ăn thêm một trái nhưng mà bên phía um, Nottingham Forest sẽ gỡ hòa là một điều và tỷ số chung cuộc là 2-1 dành cho Newcastle. Thì nếu mà anh em nào tin tưởng mình thì anh em cứ vào cái mã kèo trên tài. Còn anh em nào đang chơi trang thì anh em cứ um, chờ kèo tuột xuống 0.5. À, anh em vào 0.5 và anh em vào tại 2.5 thì tỷ lệ anh em ăn full kèo nó sẽ cao hơn nha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 À, mình đạt cột mốc nhiều người đăng ký và anh em có thể nhận được à, thông báo khi mình ra video sau thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau